vời xa xăm gợi lại kỷ niệm khôn nguôi thứ cõi năm ban chiều và mái tranh thuốc còn nằm nôi cây mê che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau giữ âm xưa như ngỡ sông lại bên giây phút đầu lời là ngọt ngào cho nhau tình là hò hẹn mãi sau thôi xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lâu nghiêng chỗ bông bão như muốn vui ông trốn vào lòng lục bình trôi níu dòng đời trôi dọn lệ rơi tấm mặt bỡ môi uống chung nhau chén tình ngất trao để quên thương đau quê hương em con gái ao bà ba cánh mà non câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn con dùng đồng mùi thơm rơm đựng về nhà càng vui hơn ta hãy đông cho thân tràn chén tình đậm đà mê người vơi xa xăm người lại kỷ niệm khôn nguôi thương cõi lắm ban chiều và mái tranh thuốc còn nằm nôi cây mê che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau giữ ông xưa như ngỡ xong lại bên giây phút đầu lời nào ngọt ngào cho nhau tình nào hò hẹn mãi mình trôi níu dòng đời trôi dọn lệ rơi thắm mặt bỡ môi uống chung nhau trên tình ngất trao để quên thương đau quê hương em con gái ao bà ba gánh mà non câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn còn dùng đồng mùi thơm thơm đừng về nhà càng vui hơn ta hãy đâm cho thầm tràn trên tình đậm đà mến thương còn dùng đồng mùi thơm thơm đừng về nhà càng vui hơn cho thân tràn trên tình đậm đà mến thương quên nhanh luôn vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò đường về thôn niềm vui dâng đây đó đường về thôn niềm vui dâng đó làn dạ thêm hơi ấm khi chiều lên có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu hôm nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm mong lúa đã lên bông mắt già tươi sáng thôi chưa mong tiếng hò cô gái bên vui trong ngày mùa đường về thôn quyền chân lên nhanh luôn vâng trăng nghiêng soi mái tóc em thơ vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò đường về thôn niềm vui dâng đây đó đường về thôn niềm vui dâng đó miền đồng tham ruộng lúa manh mông yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng anh qua thiên giang xuống phà mỹ thuận lành khắp chốn nở hoa vun bồi mạnh sóc mướt mà môi em vầng chẳng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu tre hàng cây xanh nghiêng bóng nghiêng chê quanh vườn ao đõm khuya lập khắp chốn nở hoa vun bồi mạnh sóng mướt mà môi em vầng chẳng lên theo bước chân đi qua đường quê mấy nhịp cầu tre hàng cây xanh nhịp bóng nghiêng chê quanh vườn ao đõm khuya lập lề rồi phụ xa đẹp duyên tháp mười quên đời tao tận vui cười trốn thành đô ôm bao anh đèn mờ tìm tương lai sáng rỡ khói thuốc bay hòa vào từng điều nhạc lên cao khoác áo tươi màu hồng em đẹp tương ngôi sao người ôm em vào lòng bao đam mê gọi mời bên men say ra người đâu có yêu người ơi chỉ là bao cuộc vui tiền mua lấy thân em khi đêm xuống ôi cuồng đời em cười mà lệ như tình yêu hay bạc vàng em không lấy tình yêu trời cho em nhan sắc để em không may mắn số em cơ hàn chẳng một người cứu mang rồi có bao đêm em nằm em khóc thầm đời em như bọt bèo vì em phần số nghèo em mơ ước giàu sang về đi em cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà lòng thành trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà lòng thành thơ về đi em cuộc sống mẹ cha luôn trông ngóng xin em hãy quay về sống tùy nghèo mà lòng thành ngày mai chết thêm vần vào em ơi 不劳而 đã khuya rồi đây chẳng tranh tranh xuyên anh qua mà mà hồn ai chơi vơi sao nhớ như hoài từng giọt mưa rơi rơi là lời ca xa xôi thắm tiếc thương ai lướt đi ngoài mưa dù trời còn mưa rơi đừng buồn lòng ai ơi ta vẫn tươi cười rồi ngày trời thổi mưa đời lại đẹp như thơ quyện luyến trong mơ ấm êm tâm hồn hát câu yêu còn dáng nhỏ thân em hôm nào em trùng anh xem đôi tay trắng phong trần nắm anh có còn mê sông hồ qua từng ngày kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhau mỗi lúc biết bao sầu vương mãi xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau thương biết mấy ân tình ta đã trao ngàn nước muôn cơn mộng thổi dài tầm vì đời còn những nhanh sông xa dần tháng buồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang để rồi mình xóa nỗi đơn côi chúng mình lại thao thức bao buồn lời ca tiếng thơ đời ca hát cho người mùa vui nhưng khi cánh nhung khép im lì ánh đèn lặng tắt gửi ai nỗi niềm người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến như hoa xưa đã tan mão lại cho em mảnh khăn hồng đó có tên hai đứa màu chữ nhỏ dần hợt nhau chi để rồi tiếc nhớ lối về có gặp hưng hờ ngoạch mặt che non làm trả lại cho anh tình thư ngõ ý ngày xa nhau nụ cười héo hắt có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy em đi gục đầu tình nhớ thôi mình hết giận làm huê anh xin làm gió quạt đêm mùa lụa tây thì biếu em tại anh hôm ấy nào phải tại em anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mình dần hơn hai hôm dài như một tháng ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn một người ra đi một người ghé nón tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chờn cho em mảnh khăn hồng đó có tên hai đứa màu chữ nhờ dần hợt nhau chi để rồi tiếc nhớ lối về có gặp hững hờ ngoảnh mặt che non làm ngơ trả lại cho anh tình thư ngỏ ý với em anh một ngày xa nhau nụ cười héo hớt có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy em đi gục đầu tình nhớ thôi mình hết giận làm huê anh xin làm gió quạt đêm mùa lụa tây thì biếu em tại anh hôm ấy nào phải tại em anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mình. dần hơn hai hôm dài như một tháng ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn một người ra đi một người ghét say hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chờn một người ra đi một người ghé non. nắm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chờn lại em ơi có gì mà đánh giận dỗi anh không hề kết tội em đâu duyên tình không vẹn dễu nếu lầm chi anh cũng như em sướng vui được gì chẳng thà đường tình đôi ngã em về cho tình duyên mới còn anh đi cưới vợ là xong duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bê bằng kỷ niệm trộn kín trong tim đời sẽ đổi thay và thời gian không chọn xa nhau lớn dạn díu chi thêm đớn đau tuổi có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà nghĩ còn yêu nhau thì thôi em nói ra đi chẳng đến một lời có gì mà ngại em ơi có gì mà đánh gián dối anh không hề kết tội em đâu duyên tình không vẹn gieo chẳng thà đường tình đôi ngã em về tròn tình duyên mới còn anh đi cưới vợ là không trọn xa nhau lan giản díu chi thêm đớn đau tuổi có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy tình tình không thương xin đừng lụy vương có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy tính tình không thương chàng hiểu cho em trong những đêm sâu đau giờ trách anh đâu phải để ban đến nhưng tại vì em buồn vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu từ lúc tuổi hai mươi trong lúc vòng tay em chưa tròn ấn ái nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn phương thương nhau rồi em thường sợ khi xa em mất đi người ta lòng ước mong hoa pháo nô đo đường nhưng mộng lòng không tròn vì sao như đôi chân thời gian ngừng trội cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi sẽ là đêm em lúc ga chiều sắp lên đêm mỡ thu bay bay vẫn ngang trời ướt vai mềm hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương sương thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nỗi tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng trường nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa nếu hãy chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên muôn ván oán hờn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn rượu nâu tiến nhau đi khi bóng ngã xê ta hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta muốn không gian ngừng tàn níu đôi chân thời gian ngừng trội cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đứng chiều sắp lên đêm mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn tránh con tàu nỡ sao đành đẹp yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình đường bao nhịp nỗi tình trăm nghìn mối hương theo một bóng tà dương khuất trong sương la mỗi lần ngóng chờ nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa nếu hãy chăng người ơi trốn dạ xôi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên muôn ván oán hơn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang